Kính thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục Đây căn hở văn hóa. Kỳ này, chúng tôi xin gửi tới quý vị một câu chuyện chân thật về trải nghiệm kỳ lạ về việc linh hồn rời khỏi thân xác. Kính mời quý vị cùng chia sẻ và lắng nghe. Trên thiên đàng, nhìn thấy tương lai, sáng tế chủ đã đến thế gian. Chương trình Những Bí ẩn chưa được giải đáp của Epoch Times có kể lại một câu chuyện về trải nghiệm cận tử của một người tên là Daniel. Vào đêm ngày 17 tháng 9 năm 1975, một trận sấm sét đã xảy ra ở Aiken, Nam Carolina, Mỹ. Daniel Brinkley, 25 tuổi, vừa trở về sau chuyến du lịch đến Nam Mỹ. Anh làm việc trong bộ phận an ninh của chính phủ và tự mình điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Lúc đó anh đang nói chuyện điện thoại với đối tác thì ngoài trời đổ mưa. Đột nhiên, đoàn, một tiếng nổ lớn Danon bị xét đánh trúng người. Anh bị lực điện giật tung lên không trung. Cảm giác như cơ thể từ trong ra ngoài đều bị thiêu đốt, huyết mạch như muốn bốc hỏa. Ngay sau đó, anh bị ném mạnh lên giường. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác yên bình và tĩnh lặng đã giải cứu Danon khỏi nỗi thống khổ quá lớn. Anh phát hiện, linh hồn của mình đã rời khỏi thể xác và đang bay lơ lửng trên bầu trời cao 15 feet khoảng hơn 4 mét. Trông giống như đang xem tivi, nhìn thấy gia đình và bạn bè đang hoảng loạn sơ cứu cho mình. Thấy xe cấp cứu vội vàng chạy tới, nhanh chóng kéo thân thể của anh đến bệnh viện. Trường cảnh này không phải là khoa học viễn tưởng, mà là một quá trình trải nghiệm cận tử mà Daniel đã thân trinh thể nghiệm. Chúng tôi đã kể cho bạn nghe về rất nhiều trải nghiệm cận tử trước đây, nhưng những gì Daniel đã trải qua thật phi thường. Sau trải nghiệm kỳ lạ này, anh đã có được một năng lực tiên tri đáng kinh ngạc. Bây giờ nhìn lại 117 dự ngôn mà anh đã đưa ra, 95 dự ngôn đã được ứng nghiệm. Những lời còn lại cũng đang trong quá trình đoái hiện. Năm 1994, Daniel đã viết lại trải nghiệm kỳ lạ của mình vào cuốn sách Saved by the Link, được cứu bởi ánh sáng. Cuốn sách đã thu hút một lượng lớn độc giả từ khắp nơi trên thế giới nhanh chóng trở thành sách bán chạy của New York Times. Vậy sau khi linh hồn đa nhận rời khỏi thể xác, anh đã đi đâu và trải qua những gì? Sinh mệnh hiển hiện với năng lượng khổng lồ. Lúc đầu, linh hồn của Danon đã đi theo vào xe cấp cứu và thấy các nhân viên y tế đang nỗ lực cấp cứu anh, tiêm một thứ gì đó vào da thịt anh, hy vọng có thể phát sinh chút tác dụng nhưng sau vài giây, co giật đau đớn, thân thể ngừng cử động. Nhân viên cứu thương đặt ống nghe lên ngực anh và lắng nghe, khẽ thở dài và nói Anh ấy đi rồi, anh ấy đi rồi. Thế nhưng, xe cấp cứu không giảm tốc độ, nhân viên y tế ngồi phía trước vẫn liên lạc với bác sĩ bệnh viện qua bộ đàm. Không biết bác sĩ có chỉ thị nào khác không? Linh hồn Daniel nghĩ Mình chết rồi Nhưng Nói thực mình một chút cũng không muốn quay trở về cái thân thể đó. Anh nhìn về phía trước xe cứu thương và thấy một đường hầm đang hình thành. Chỗ đó trông giống như một nơi thú vị. Anh nghĩ. Vì vậy anh đã tiến vào. Không đúng, anh căn bản không hề di chuyển mà là đường hầm hướng đến anh nghênh đón. Sau đó, nhìn không còn nghe thấy tiếng khóc của gia đình mình hay nhìn thấy những người có phản ứng tuyệt vọng lúc đầu. Chỉ cảm thấy mình bị bao quanh bởi các đường hầm, nghe thấy âm thanh du dương của bảy chiếc trung gió xung quanh mình và nhìn thấy vầng sáng rực rỡ ở phía xa. Anh bắt đầu tiếp cận vầng sáng với tốc độ nhanh nhất. Vầng sáng trước mắt càng lúc càng trở nên sáng hơn. Đột nhiên, ánh sáng ập đến, xua tan bóng tối và anh phát hiện mình đang đứng trong một thiên đường lộng lẫy. Danin nói, đó là ánh sáng rực rỡ nhất mà tôi từng thấy nhưng đôi mắt của tôi không cảm thấy chút khó chịu gì cả. Loại ánh sáng đó không sản sinh cảm giác chói lóa nhức mắt như khi đi từ phòng tối ra ngoài ánh sáng mặt trời. Nó trái lại khiến cho đôi mắt của tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh nhìn sang bên phải. Ô, nhìn thấy một sinh mệnh có năng lượng khổng lồ, giống như thể được tổ thành bởi vô số viên kim cương, phóng ra sắc thái rực rỡ ngoạn mục. Sinh mệnh vĩ đại này tản phát ra sự thiện lương, và bao dung có thể dung nạp hết thảy. Một lực lượng cường đại mà trước đây Danon chưa từng cảm thụ. Anh cảm thấy cuộc đời này không có ai trân quý bản thân anh như sinh mệnh này. Cũng không có ai có thể dành cho anh nhiều tình thương hơn sinh mệnh này. Đồng thời, Danon phát hiện rằng cơ thể của mình biến trở nên nhẹ hơn, không còn bất cứ một gánh nặng nào. Anh nhìn xuống bàn tay của mình. Wow, bàn tay trong mờ, hơi phát sáng trên cánh tay có vài đốm sáng nhỏ nhảy nhót. Anh lại nhìn vào lồng ngực của mình, nó cũng trong mờ, như một tấm lụa bay trong gió. Cuộc đời anh nhanh chóng được tái hiện, thể nghiệm một chuỗi phản ứng tình cảm. Chẳng bao lâu, Daniel được bao bọc trong sinh mệnh vĩ đại, bắt đầu nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc. Ngay cả những chi tiết vi tế nhất đều tái hiện. Tuy nhiên, quá trình này không mấy dễ chịu vì những gì anh phải đối mặt là một sự thật bất kham vì bản thân đã làm không ít việc đáng xấu hổ. Ví dụ, anh từng là một kẻ bắt nạt ở trường học từ khi còn nhỏ, thích đánh nhau và xúc phạm các bạn cùng học khác. Ăn cắp xe đạp của họ và đánh nhau ít nhất 6.000 lần từ lớp 5 đến lớp 12. Đến năm 17 tuổi, Danon đã là một học sinh trung học có danh hiệu cao thủ gây gỗ và để duy trì danh tiếng này, hầu như ngày nào anh cũng chiến đấu. Nếu không tìm được đối thủ trong trường của mình, anh sẽ đến trường khác để thách đấu. Trong quá trình hồi tưởng lại cuộc đời, Dannen ngạc nhiên khi phát hiện rằng anh có thể cảm thụ được khi sự việc phát sinh, cảm thụ nỗi thống khổ của người bị hại, sự hoảng sợ và bất lực của nạn nhân, cũng như cảm thụ được những cá nhân bị ảnh hưởng tiếp theo. Anh đang trong một chuỗi phản ứng dây chuyền của cảm xúc. Thể hội điều đó tạo thành ảnh hưởng thâm sâu đối với đối phương như thế nào. May mắn thay, không phải mọi chuyện đều bất hảo. Ví dụ, một lần, anh thấy một người nông dân đập một con dê bằng cành cây. Con dê đang chạy xung quanh vì đau, đầu bị kẹt vào hàng rào. Người nông dân vẫn tiếp tục đánh. Daniel không thể chịu đựng được nữa, nhảy ra khỏi xe và kéo người nông dân đi. Khi cảnh này được phát lại, anh cảm thấy sự xấu hổ của người nông dân và con dê thực sự đã nói cảm ơn với anh theo cách của một con vật. Dinan cũng học được rằng đôi khi điều thực sự quan trọng không phải là bạn làm được bao nhiêu, mà là lý do bạn làm điều đó. Ví dụ, không có lý do mà ẩu đả người khác sẽ thống khổ hơn nhiều so với việc đánh trả khi bị ai đó khiêu khích. Làm tổn thương người khác để mua vui, loại thống khổ này đặc biệt đau đớn thâm sâu. Nhưng làm tổn thương người khác vì những gì bạn tin tưởng, cảm thấy tương đối đỡ đau đớn hơn. Cảm giác này đặc biệt rõ nét khi hồi ức lại những năm tháng làm công tác quân sự và tình báo. Daniel đã từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam. Trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã bắn vào đầu một đại tá quân đội Bắc Việt Nam. Lần này, thay vì cảm nhận được nỗi đau thể xác của vị đại tá, anh cảm thấy sự bối rối của đại tá khi đầu bị nổ tung và nỗi buồn vì không còn được đoàn tụ với gia đình sau đó là phản ứng dây chuyền, sự đau buồn của gia đình vị đại tá. Sau nhiệm vụ quân sự, Dannon trở về Hoa Kỳ và tiếp tục làm việc cho chính phủ, tham gia vào một số hoạt động bí mật. Nhiệm vụ cuối cùng của anh trước khi bị xét đánh là vận chuyển súng đến một quốc gia ở Nam Mỹ, sau đó trở về Mỹ. Cuối cùng, những khẩu súng đó được sử dụng để bắn một số binh lính và thường dân vô tội. Bây giờ, anh đang tận mắt chứng kiến hậu quả do chính mình tạo ra. Tại thời điểm này, việc hồi ức đã kết thúc, Dannen cảm thấy một nỗi bi thương và xấu hổ sâu đậm. Anh nghĩ, ngoài sự khiển trách, mình đáng được gì đây? Anh hướng nhìn về sinh mệnh vĩ đại đang tỏa sáng ngời, trong lòng cảm thụ một sự khoan dung và từ bi khó có thể biểu đạt bằng ngôn từ, mà không yêu cầu bất kỳ sự hồi báo nào. Daniel minh bạch rằng, sinh mệnh vĩ đại để anh thấy những việc sai mình đã làm không phải để đả kích anh mà là dùng phương thức giáo hóa bằng yêu thương để anh chân chính nhận ra lỗi lầm, dùng lực lượng của cái thiện để trùng tổ tu chính lại bản thân. Anh hiểu rằng con người nên mang lại sự mỹ hảo cho trái đất và để sáng tạo ra sự mỹ hảo, nó có thể bắt đầu từ một thiện ý rất nhỏ, rất nhỏ. Sinh mệnh vĩ đại đó cũng đã nói một điều gì đó như Nhân loại các bạn là những anh hùng thực sự những sinh mệnh dám đến trái đất đều là những dũng sĩ bởi vì các bạn đang làm điều này với dũng khí mà những sinh mệnh khác không có. Các bạn và sáng thế chủ cùng nhau đều đến địa cầu để sáng tạo ra tương lai. Tiến nhập vào thánh địa Pha Lê, nhìn thấy đại sự kiện tương lai. Tiếp theo, sinh mệnh vĩ đại đã đưa Danon đến một thành trì thánh địa bằng Pha Lê. Đứng trước thánh địa hùng vĩ, Danon cảm thấy mình thật nhỏ bé trong tâm anh nghĩ, điều này khẳng định do các thiên sứ sáng tạo ra để trương hiển sự trang nghiêm của Thượng Đế. Sau khi tiến vào Thánh Thành, sinh mệnh vĩ đại ẩn đi, Daniel nhìn thấy thêm 13 vị quang linh. Mỗi vị trong số họ đều có thể phát xuất ra một loại lực lượng đặc thù. Ví dụ, một trong những vị quang linh là trí huệ, vị kia là lực lượng, còn vị là bao dung, trung thành. 13 vị quang linh đứng thành một hàng, từng người từng người một tiếp cận Diamond. Khi đến gần, một chiếc hộp có kích thước bằng cuộn băng video sẽ xuất hiện trên ngực của họ và mở ra trước mắt Diamond để cho anh thấy một số sự kiện lớn phát sinh trong tương lai. Và nhiều thứ khác nữa, nói nhiều như vậy, một số bạn có thể nghĩ những trải nghiệm này là do chính Diamond nói ra. Anh ấy chẳng phải là bị ảo giác do xét đánh hoặc là thần kinh bị kích động mà nói những điều vô nghĩa. Ban đầu, không ít người xác thực đã nghĩ như vậy. Tiến sĩ Raymond Moody, một chuyên gia và là bác sĩ tâm thần người Mỹ chuyên nghiên cứu về trải nghiệm cận tử, cũng từng nghi ngờ như vậy. Ông nói, ông đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Danin sau khi đọc câu chuyện của Danin trên báo. Về phần Danin, ngoài việc nói linh hồn của chính anh đã đi đâu, anh còn tiết lộ những dự ngôn mà những vị quang linh cho anh xem. Ví dụ, Danin nói rằng Liên Xô sẽ triệt để sụp đổ và tan rã vào khoảng những năm 1989 vào năm 1990, một cuộc chiến tranh quy mô lớn sẽ nổ ra trên các sa mạc ở Trung Đông vì một nước lớn xâm lược một nước nhỏ. Quân đội của hai bên sẽ phát sinh xung đột và một trong các quân đội sẽ bị tiêu diệt. Điều anh ấy đang nói về chính là chiến tranh vùng vịnh Ba Tư. Tiến sĩ Modi nhớ lại, đương thời vào những năm 70, ông nghĩ rằng những dự ngôn này căn bản là tào lao. Ông chỉ gật gật đầu và thuận tay viết ra những gì Daniel nói. Trong vòng vài năm, ông cảm thấy đầu óc của người này ít nhiều có chút vấn đề vì tai nạn đó. Nhưng bắt đầu từ những năm 1978, những điều Danin nói với ông đã lần lượt phát sinh. Lần này, đến lượt ông cảm giác như bị xét đánh. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Thật là đáng kinh ngạc. Làm thế nào mà trải nghiệm cận tử lại mang đến cho người ta khả năng dự kiến tương lai? Tiến sĩ Maudy hoàn toàn không tìm ra câu trả lời. Danin cũng nói điều gì đó về những dự ngôn liên quan, bao gồm sự đi tới suy tàn của tinh thần Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ là một cao bồi miền Tây, đó là Tổng thống Reagan. Sự cố Chernobyl Anh còn nhìn thấy rất nhiều thảm họa thiên nhiên, đất đai vì nhiều bị biến thành sa mạc do hạn hán. Những nơi từng trồng lúa mì và ngũ cốc bị nứt nẻ và biến thành đất cháy xém. Nhưng ở một số nơi, trời mưa dữ dội khiến tầng đất bề mặt bị cuốn trôi, nước sông biến thành bùn đen đặc quánh. Người ta cầm chén bát, thậm chí tay không, ăn xin dọc đường. Có người không còn sức để van xin, nằm co quắp trên mặt đất, chỉ cầu chóng chết. Dannon đã nhìn thấy tổng cộng 117 dự ngôn và vào thời điểm cuốn sách được xuất bản năm 1994, 95 lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Anh nói trong cuốn sách, Vào ngày này, ngày 17 tháng 9 năm 1975, cảnh tượng của tương lai trong những chiếc hộp đã mở ra trước mắt tôi. Từng cảnh, từng cảnh một trình hiện trước mắt tôi. Đồng thời các vị quang linh đã sử dụng phương thức thần giao cách cảm để nói với anh rằng Tương lai không thể cải biến, Dannon thực sự cảm thụ được hết thảy thiện niệm tản xuất ra từ những vị quang linh. Sau khi nhìn qua hơn 100 cảnh tượng, các vị quang linh nói với Dannon Cậu nên quay trở lại trái đất. Dannon nói Nhưng tôi một chút cũng không muốn quay lại. Tôi yêu nơi này vô cùng. Đó là nơi mà tôi có thể tự do tự tại, vô câu vô thúc, mạn du tư xứ. Tuy nhiên, anh không có lựa chọn nào. Linh hồn trở lại thân thể, dùng cái thiện tu chính bản thân. Sau đó, linh hồn Dynan trở lại trái đất và nhìn thấy cơ thể anh nằm trên bàn mộ, được phủ một tấm khăn trắng. Hai y tá đang đi về phía bàn mộ để kéo thi thể anh về nhà xác. Trong tích tắc, linh hồn của Dynan hồi nhập vào thân thể và cảm giác đau đớn trở lại. Anh muốn nói với mọi người rằng mình chưa chết nhưng toàn thân bất động, vì vậy anh hít một hơi thật sâu và khịt mũi vào khăn trải giường. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra rằng anh đã sống lại một cách kỳ diệu. Sau đó Daniel mới biết rằng tim mình đã ngừng đập trong 28 phút. Sau đó Daniel đã phải mất gần 2 năm mới có thể tự đi lại và ăn uống. Sau khi hồi phục, anh đã tuân theo những lời giáo huấn của sinh mệnh vĩ đại. Tu chính lại bản thân bằng lực lượng của cái thiện và tận lực giúp đỡ người khác. Danon đã trở thành một tình nguyện viên chăm sóc những người già cô đơn sắp lâm chung trong bệnh viện và viện dưỡng lão. Anh đã phục vụ trong hơn 3 thập kỷ, bao gồm hơn 30.000 giờ, chăm sóc cho 375 cựu chiến binh cô đơn cho đến phút cuối cùng của cuộc đời họ. Kính thưa quý vị, chuyên mục DKN Văn hóa hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Xin cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chúc quý vị luôn vui vẻ và hạnh phúc.